Ừ, chào các bạn, chào mọi người Hôm nay ngày Chủ nhật tôi có đi à, đến chùa Quê Nghiêm Ngôi chùa này cách nhà tôi khoảng 30 cây số Đi từ thành phố Thủ Đức Trên đường đi đến cái chùa này là mình sẽ ghé ngang qua bến xe miền Tây Ngay cổng trước bến xe miền Tây Đối diện là đường Đỗ Quang Tế Các bạn đi vào cuối đường thì sẽ thấy con chùa hôm nay là một ngày đang làm lễ nên à, tôi chỉ quay được bên ngoài nên ngôi à, tượng của mẹ quan âm và đây là cái hồ sen hồ sen ngay trước tượng Phật A Di Đà đây cái Phật A Di Đà các bạn thì đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và các chi vị một Ta, a la hán ngôi chùa rất là thanh tịnh các bạn tới ngôi chùa này vào những ngày chủ nhật hoặc thứ bảy để chiêm bái phật rất tốt ừ, các bạn thấy không đang người ta làm rất nhiều tượng la hán và kia là ngôi chính điện hôm nay là ngày chủ nhật ở bên à, ngôi thiên điện người ta đang làm lễ nên là tôi không thể nào quay được trong bên trong trên điện đây chỉ là quan cảnh phía dưới trên điện mà thôi trước trên điện là tượng phật a di đà và cái hồn sen các bạn thấy không dân người ta đang tụng niệm làm lễ tạm biệt các bạn nha hôm nay tạm ghi hình như thế này có dịp sẽ quay lại ghi được nhiều hơn